Dịch vụ dịch thuật công chứng tiếng Anh hiện nay là một trong những thủ tục pháp lý không thể thiếu trong khi làm việc giữa hai quốc gia. Vậy khi dịch thuật công chứng tiếng Anh bạn cần lưu ý những gì để tránh hồ sơ bị hoàn trả do thiếu sót hoặc không hợp lệ? Hãy cùng Haco tìm hiểu nhé. Dịch thuật công chứng tiếng Anh là một thủ tục chuyển ngữ tài liệu có con dấu pháp lý của cá nhân, tổ chức hay một cơ quan từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hoặc ngược lại theo nhu cầu của khách hàng nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý tại quốc gia sở tại. Sau khi dịch, những tài liệu này sẽ được đưa đến phòng tư pháp tại các quận trên huyện để tiến hành so sánh văn bản dịch với văn bản gốc để đóng dấu xác nhận. Hiện nay, bạn có thể dịch thuật công chứng tiếng Anh tại các phòng công chứng nhà nước, nhưng thời gian xử lý hồ sơ khá chậm chạp. Vì thế, nhiều người tìm đến các đơn vị, văn phòng công chứng tư nhân để giải quyết thủ tục nhanh chóng hơn. Cần lưu ý gì khi thuê dịch thuật công chứng tiếng Anh? Chất lượng dịch thuật Hãy chọn một dịch vụ dịch thuật công chứng có uy tín và có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giá cả hợp lý. Hãy so sánh giá cả của các dịch vụ dịch thuật công chứng khác nhau và chọn một dịch vụ có giá cả hợp lý với chất lượng dịch thuật mà bạn mong muốn. Thời gian hoàn thành Hãy xác định thời hạn hoàn thành dịch thuật của dịch vụ dịch thuật mà bạn đang chọn và đảm bảo rằng nó phù hợp với kế hoạch của bạn. Chất lượng ngôn ngữ Hãy chọn một dịch vụ dịch thuật công chứng có các dịch vụ viên dịch thuật, có trình độ ngôn ngữ tốt và có kinh nghiệm dịch thuật trong lĩnh vực. Những lý do nên lựa chọn dịch thuật công chứng tiếng Anh tại dịch thuật Haco Hiện nay có vô vàn các đơn vị dịch thuật công chứng tiếng Anh, trên thị trường những Haco vẫn là một địa chỉ đáng tin cậy để bạn gửi gắm niềm tin, bởi dịch thuật Haco sở hữu đội ngũ biên dịch viên thông thạo ngoại ngữ, có kinh nghiệm dày dặn, nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật, công chứng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ công chứng, dịch thuật và công chứng nhanh chóng, thuận tiện. Khách hàng có thể cung cấp tài liệu và được Haco tiếp nhận, dịch thuật công chứng luôn trong ngày. Chi phí dịch thuật công chứng hợp lý, không chênh lệch quá nhiều so với mặt bằng chung của thị trường luôn có tư vấn viên túc trực để tư vấn và giải đáp các thắc mắc. Nếu bạn đang có nhu cầu, hãy liên hệ với Haco qua số hotline 0243554364 hoặc 0983820520 website dịch thuật haco.com.vn